Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Ki Tụi mình là Yo and Ki, Y and K Avenger Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc Xin mời các bạn hãy đón xem Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh youtube của mình Thì hôm nay mình sẽ cho mọi người xem update thì ờ, dàn bông của mình và nó rất là bự nhiều quả nữa đây mọi người vào đây xem này hôm nay có quả bự này sau này có một quả một quả ở bên này cũng có một quả bưng nữa đấy mọi người thấy ừ, thấy thích không à, mấy quả này á, thì chắc cỡ uh, một tuần hoặc ờ, năm sáu ngày gì đấy chắc là cắt ăn được rồi nhiều quả này chắc năm sáu ngày mà là nó bự lắm rồi này tại vì ờ, để da quả nó cũng không ngon đó đó thì đấy là update cái, cái dàn bầu của mình nhá và bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi qua hái một quả à, mực rương đây bây giờ mình sẽ hái cái quả này quả mực rương này đây thấy nhìn đá không Đấy, quả này là làm một nửa cánh là quả ngon luôn rồi có một quả dưa leo này chắc mình cần phải hái luôn quá quả gì đâu này quả này thì nó không lớn được nữa đâu tại là bị như thế này thôi nhưng mà ta kể hái luôn ok bây giờ mình sẽ cắt thêm vài quả dưa leo này nhé cái quả dưa leo này cỡ hai ba ngày là nó bứng gốc Đây, cắt thêm quả này này nhá Cái vợ mình sợ nó bị già Đấy Mọi người thấy thích không? Rồi bây giờ mình dẫn các bạn đi qua hái thêm vài quả cà chua này nhá Mình tính đi qua cắt cà chua thì vợ mình bảo là đến nay còn thêm lấy quả dưa leo nữa Cho nên là qua cắt nốt tại nó bự quá Mọi người nhìn xem này Trời ơi Dưa leo nhà trong này, Một quả nhá. loại dưa này dưa leo này là mình có tới ba loại nhá cho nên có dòng á không lớn trời có quả này này đã có bây dưa leo rồi bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi qua hải cà chua với mình nhá Ok bây giờ mình sẽ hải vài quả cà chua để vào nấu cánh nhá Tại mấy quả này là mấy hôm trời nắng á, nó bị nứt rồi cái cà chua này á là của ông hàng xóm ông ấy cho mình để đem về trồng giờ ra quả nhìn thích quá cái này chắc là hàng trung quá đi qua đây là nhất thiệt rồi đấy nhìn thích không mọi người mà cà chua ở nhà trong không biết sao chứ nó thơm lắm nó hái nhá để lại đừng lại bên kia nữa qua một cái đến này qua cái này đây là nguyên mà chung luôn á nguyên là chung luôn cho nó đẹp này thích không bự không đấy ok vừa mình vừa mới kêu là cắt thêm một ít ờ, rau diên nữa để vào nấu ờ, canh ờ, tôm khô thì mình sẽ cắt thêm 你们狼狗他的劲。 đây một uh, vườn rau dên nhỏ mà hai người ăn mà một nồi cánh như thế này là không hết rồi đấy nhưng mà là lớn quá phải hái luôn ạ nhìn nó tưới không à, sẽ tưới luôn rồi bây giờ mình sẽ tổng kết cho mọi người xem hôm nay vợ chồng mình thu hoạch được cái gì nhá xin tổng kết với mọi người đây là thành quả ngày hôm nay của hai vợ chồng mình có dưa leo mập hương cà chua rau răm về rau dên để nấu canh à, ờ, tới không dạo này ờ, tụi mình trong ở nhà thì không ờ, có phun thuốc sâu hay gì hết đó trên em bị sâu ăn nhưng mà nó rất là tươi đấy mọi người thấy thích không mọi người xem video thấy hay thì like comment và chia sẻ cho mình với nhá